đấy đấy thì à, trên đây là dòng máy S150 Plus chuyển trực tiếp không qua dây gu loa để tôi sẽ quay à, sát và kỹ vào từng bộ phận của máy cho các bạn xem đấy thì à, đầu tiên đây ở bên này là những con máy đang vừa lắp vào motor này đấy đang được lắp ráp chưa hoàn thiện thì các bạn sẽ thấy đây phần motor của máy nó được bắt ở chung với một cái dàn đế bằng thép V như này chung với cái đầu ép cám luôn đầu hộp số đấy trục của máy trục của motor sẽ được bắt thẳng vào trục của hộp số bằng hai cái bát như này ướp vào nhau đấy nó sát như thế này đấy, để đảm bảo là trong quá trình sử dụng nó không bị rung lắc trục nó thẳng thêm một đường thẳng đây máy sẽ sử dụng motor 3,5 kW đây các bạn đây, công suất motor 3,5 kg vòng tua 1.400 máy tua chậm motor dây đồng bảo hành bận 2 tháng thì uh, bên chúng tôi sẽ chuyên lắp những dòng motor như tổ toàn phát hay cả thương đạo thứ đấy đều là motor dây đồng còn đây là bên hộp số của máy này hộp số sẽ có những cái bầu ở dưới là bộ này chuyển động bằng hộp số ấy. ô tô cầu ô tô đấy nó chuyển động bằng bánh răng ở dưới này cái hộp cái hộp của nó thì chúng ta để đổ nhớt vào trong này ở trên này sẽ là cái quả lô và sàng để chúng ta ép nguyên liệu đây, chuyển động máy răng lên trên đây thì là trước này sẽ có một lưỡi dao này để chúng ta điều chỉnh cái độ dài ngắn của hạt cám đấy trên này quả lô đây đấy, phần quả lô và sạc Thế thường thường thì à, trong máy chúng tôi sẽ lắp sẵn cái sàng 4 ly Đấy là mức ở trung bình cho bà con có thể nuôi chăn nuôi à, gà vịt lớn hoặc là lợn dê trâu bò Đấy ngay ở hai bên này sẽ có hai con ốc cao như này để chúng ta điều chỉnh cái ép quả lô xuống trường hợp chúng ta tất nhiên là khi chúng tôi gửi hàng đi chúng tôi sẽ điều chỉnh quả lô này hợp lý rồi nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì nhiều khi nó bị xê dịch thì bà con về cắm điện lên kiểm tra máy quả lô có hai quả lô nó quay đều trường hợp nó không quay đều chúng ta chỉ cần điều chỉnh hai con ốc bên này thôi Đấy, ép đều hai quả lô xuống để nó cảm giác để khi hoạt động quả lô nó quay đều thì máy sẽ ok ép mặt cám nó đều hơn nó không bị tắc còn ở phần chân đế sẽ được có những bốn cái bánh để di chuyển như thế này máy thì à, được đẩy đi như này rất là tiện thì cân nặng của máy là 68 cân nó cũng khá là đầm thì à, trong quá trình di chuyển chúng ta chỉ cần là đẩy đi như này thôi hoặc là trường hợp chúng ta đi à, di chuyển đi xa thì cần nhắc cái phần đi của motor lên và đẩy máy đi đẩy motor đi thế thôi Đấy đây là hai con máy chúng tôi là đang lắp ráp đây tôi sẽ để à, trên này để các bạn à, nhìn à, quan sát kỹ hơn về cái phần trục chuyển động máy đấy chuyển động bằng hai bát như này ướp ngược vào nhau đấy để miễn sao hai cái trục trục của motor và trục hộp số nó nằm trên một đường thẳng đấy nó sẽ để và trong, trong quá trình chúng ta hoạt động máy sẽ êm hơn không bị rung lắc còn đây bên này là những dòng máy chúng tôi đã lắp đặt lắp đặt xong này đã đấu điện xong này đấy thì cái phần à, phần à, trục sẽ được ốp vào một tấm ốp à, tấm tôn đỏ như này để để đảm bảo trong quá trình sử dụng thì bà con sẽ đỡ nguy hiểm hơn đấy và áp sẽ được bắt phía trên này đấy, át an toàn điện motor siêu điện 200V thì uh, dòng những dòng điện motor lớn như này chúng tôi đã thiết kế những loại dây điện to bản to bản dài như này đấy dây này hai 2.5 để đảm bảo nó truyền điện ổn định nó không bị nóng dây cũng như là ừ, an toàn hơn cho phần motor đấy, còn đây là át an toàn đấy, khi chúng ta bật thì chúng ta bật on lên tắt thì tắt đi được không phần phải rút đi rút lại phần dây điện hoặc là trong quá trình sử dụng mà ví dụ điện chúng ta có à, sự cố thì nó sẽ tự ngắt át để đảm bảo an toàn cho motor còn đây là phần phếu của máy phếu máy thì tháo lắp rất đơn giản trong quá trình chúng tôi di chuyển vận chuyển sẽ tháo rời phếu này ra thì phếu máy sẽ có hai phần rất là phếu vào đấy hình nón như này đấy còn đây là đầu ra của máy đầu ra đấy, cắm ra để chúng ta điều chỉnh cao xuống à, cao hoặc thấp để đúng à, chọn cái nguyên liệu chúng ta đấy, đây là phần à, phần bên này những cái dòng máy chúng ta lắp đặt xong đây Đấy, đây là một con máy hoàn thiện này Đấy, đây là máy hoàn thiện còn đây thì ngoài ra những cái mặt sàng 4 ly chúng tôi lắp sẵn trong máy thì uh, tôi có làm thêm những dòng sàng bé hơn lớn hơn để phù hợp cho uh, trong quá trình bà con chăn nuôi thì ví dụ như bà con uh, chăn nuôi những loại uh, uh, gà bé gà bé vịt bé thì uh, chúng ta hoặc là cá thứ thì có thể là sử dụng loại xăng 2 ly này đấy đây xăng bé 2 ly thì ngoài ra thì 2 ly sẽ có loại 3 ly để là gà vừa gà vừa ăn đấy còn đây là xăng 4 ly lắp sẵn trong máy này đấy, xăng 4 ly thì ngoài ra sẽ có loại 6 ly để chúng ta có thể ép hạt cảm cho à, ếch hoặc là cóc hoặc là chúng ta có thể sử dụng để ép phân đấy sang 6 ly đấy thì là tất cả sàng sẽ được làm dày này các bạn có thể quan sát độ dày của của sàng này đấy, tất cả sàng đều được làm dày rất là dày đấy. thép thì là thép được tôi nhá thì nó sẽ đảm bảo là quá trình sử dụng sẽ bền hơn đấy còn đây đây là cái phần uh, cao su non nó là nằm ở giữa cái trục của ép cám trục của motor và trục của hộp số đấy nó sẽ nằm ở giữa đến thế là nó giảm độ sóc cũng như là giúp máy đầm hơn êm hơn khi chúng ta hoạt động Đấy. còn kem máy thì chúng tôi sẽ thường, thường tặng kèm những phụ kiện như là đây là hai cờ lê cờ lê 17 và cờ lê 13 Đấy, cờ lê 13 hai loại cờ lê này thì 13 chúng ta sử dụng để à, tháo lóc phần hộp số này Đấy, còn 17 ra điều chỉnh con ốc trên hoặc là tháo tháo lắp những con ốc này đều được lên 17 đấy thì là trên là toàn bộ chi tiết sản phẩm máy ép cắm viên f 50 Đấy, thì ở ờ, bên này là phần ờ, nắp nhớt này Đấy, ở dưới này là nút xả nhớt thì trong quá trình sử dụng thì ờ, cũng như chúng ta sử dụng xe máy thôi sử dụng nhiều thì chúng ta có thể thăm nhớt chỗ này Đấy, kiểm tra nhớt nó đặc chưa nếu mà trường hợp đã đặc thì chúng ta thay nhớt Đấy. một uh, lần nó thay là một lít rưỡi hoặc là một lít sáu chúng ta có thể uh, đổ một lít rưỡi vào nồi chứa nhớt, nét xe máy nhất 4 thì hoặc tốt hơn là có dầu cầu nhưng mà nếu chúng ta ở nhà thì chỉ cần dùng nhất 4 thì là được đổ vào đấy sử dụng lâu dài mà nhất nó đặc rồi chúng ta xả ở nóc này đấy, bộ nóc này ra nghiêng máy thì nhớt sẽ chảy ra ngoài và chúng ta thay nhất mới để tiếp tục sử dụng máy thì à, sau đây tôi sẽ cắm điện lên để các bạn à, xem cái quá trình nó hoạt động như là đấy đây thì à, chúng tôi đã điều chỉnh sẵn quả lô như này Đấy, ép chặt rồi lô xuống như này rồi bây giờ chúng ta cắm điện lên thôi đây là chúng tôi đã cắm điện sẵn điện 220V này Đấy, bây giờ bật bật máy lên áp đây thì à, do là không có cán nên cái quả lô và cái sàn nó ép tắt vào nhau thì nó ồn hơn nó cao đấy là quả lô và quả lô về sạc nó ma sát vào nhau không có cám ở giữa nên nó hơi ồn một tí còn chúng ta khi bỏ nguyên liệu vào bỏ cám vào nó sẽ độ à, ở giữa quả lô và sàng này nó sẽ giảm độ ồn bớt đi đấy và khi chúng ta ép chặt như này thì hạt cám chúng ta sẽ đảm bảo là nó sẽ chắc để không bị vỡ ra đấy cho những bà con à, tôi cũng khuyến cáo là cái hạt cám của máy S550 này nó sẽ không nổi đấy Đấy thì nếu mà thả vào nước nó chỉ tầm khoảng độ 1 à, đến 2 phút thôi Đấy thì ba con lưu ý để sử dụng nó hợp lý Đấy, thì ở trên đây là toàn bộ chi tiết sản phẩm máy S cắm viên S150 do điện máy Cường Linh sản xuất cũng như là phân phối thì uh, bà con có nhu cầu mua máy ép cắm viên vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điển na sóc bảo xã tây tân hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có trái màn hình cảm ơn bạn rất nhiều nhớ like và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn